các con đừng nghĩ rằng một cái người mà viết văn hay làm giỏi làm luận giỏi là tu được không phải ở đây thầy đưa ra một cái một cái cái, cái bài mà mấy con chỉ cần mấy con hiểu mấy con ghi vào đó thầy không cần mấy con viết văn hay đâu viết thật văn phạm gì cũng được hết chỉ nói được ý của mấy con mà nói trúng thì thầy đã chấp nhận cho đọc chứ không phải là viết cũng bài văn mà kêu là bướm bay rồi đứng đó hay ho rồi thì mới cho đậu không phải ở đây không phải học văn chương mà ở đây học xã tâm nói sao mà có những cái điều kiện mà thầy thấy rằng đây là cái người xã tâm được thì thầy cho lên lớp thầy cho đậu chứ không phải là đây học văn chương mà biết à, văn cũng như thơ cũng như là quyển du như vậy à, đoàn thị điểm mà muốn cho đậu thì điều này không bao giờ có cái điều đó đâu thầy dặn trước <laughs> ở đây chỉ cần mấy con viết nói nó không cần cái câu văn mấy con hay không cần cái câu văn mấy con giỏi mạch lạc như thế nào nhưng mà con diễn tả được cái ý của mấy con muốn nói cái gì đó là mấy con đã sai thì thầy cho đầu thầy không cần dẫn chương mà thầy cần nói đúng à, cho nên nhiều khi mấy con viết thơ cho thầy thầy thấy nói về văn đó thì chắc chắn là cái bức thơ của mấy con viết đó thì chắc là học gì văn đó thì kể như coi như là bức thơ đó thì thầy nói phải xuống lớp 1 học tới lại abc chứ cái kiểu này thì viết như vậy đọc mệt vì mà lung tung viết như vậy thì lung tung như vậy nhưng mà trong cái ý của cái người đó muốn viết thầy biết người ta nói cái gì chứ cho nên thầy không cần cái cái văn hay đâu mà thì cần cái mà nói để mà nói ra mà áp dụng được cái tâm của mình thì điều đó là điều thầy chẳng đạo thầy dàn được cho nên có nhiều người nếu con văn chương con dở quá con viết không được thì chắc chắn là con phải rớt không mấy con rớt rồi nhưng con đừng có nghĩ nếu con chỉ cần viết hai chữ ba chữ mà thầy đã thấy được cái ý xả tâm của mấy con ở trong cái chỗ hiểu biết của mình làm thầy sống cho mấy con đọc để mấy con lên rớt mấy con tu tập thì thầy dặn trước chứ đừng có tự ti mặc cảm mình đấy hồi nào bây giờ con có học văn chương đâu mới có học lớp 1, lớp 2, lớp 3 bây giờ cầm cái viết mà viết cái kiểu này chắc thầy cho con rớt không ngại không có chứ con đừng nghĩ gì đó, à, không mấy con như vậy là mấy con đã hiểu rồi à, cho nên vì vậy mà sắp tới đây thầy sẽ bỏ cái từ mặc dù là thời gian của thầy đang nỗ lực viết những cái bộ sách đạo đức nhưng mà thầy phải dành ra cho mấy con có gì không có gì chứ không rõ ừ. à, thầy phải dành ra cho mấy con để kiểm tra cho mấy con sập lớp cho mấy con tu tập để bắt đầu năm này mấy con tu tập sẽ có nhiều kết quả nhiều kết quả sinh hoạt chung ở trong cái tăng đoàn thì mấy con sẽ sinh hoạt chung nhưng mà khi mà sắp lớp rồi thì lớp nào phải tu tập à, cho nên vì vậy mà mỗi một cái lớp mà thầy sắp xếp lớp rồi đó, thì thầy coi một cái người nào mà có thể có khả năng điều khiển được cái lớp đó thầy đưa về để trợ thầy trong khi mà thầy không có hiện diện mà hướng dẫn ấy, mà khi mà thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức mà tu tập trong một ngày hai ngày cho nó dùng nhuyễn rồi thì bắt đầu thì giao lại cho một cái gì thầy có cái tu tập đúng họ sẽ theo dõi mấy con giúp thầy ừ. cho nên bây giờ thì à, à mấy con nghĩ thầy à, sẽ về để mà còn lo công việc khác nữa nghĩa là bây giờ sách vở của thầy bỏ rồi kia chưa phô tô những cái bài những cái bức à, thư mà thầy trả lời những câu hỏi của mấy con á thì thầy đã photo ra một số thầy đưa của úc gửi cho mấy con thì mấy con sẽ đọc những cái điều kiện đó để sau khi mấy con làm bài à, đáp án phân đoạn đáp án à, giải trình án để cho nó không sai đó thì có những cái gì mà cần mà chưa hiểu thì mấy con cứ viết thư hỏi thầy thầy sẽ lần lượt thầy sẽ gợi ý và giúp cho mấy con phải hiểu cho rõ cách thức để mấy con làm đúng con sai nó hiểu chỉ có hỏi nhờ hỏi mà thầy mới dạy còn không hỏi thầy biết mấy con hiểu chỗ nào đâu mà dạy không hiểu cho nên những cái bức tâm những bức thư mà mấy con hỏi điều đó mấy con hỏi có nhiều cái mình hiểu như vậy nó sai thì thầy phải chỉnh nó để cho mấy con hiểu đúng lại và hiểu đúng thì mấy con mới biết cách thức làm chứ nó đâu phải đơn giản mấy con phân đoạn là cả một vấn đề khó rồi mà bây giờ đáp án còn khó hơn đây gạch bao nhiêu cái đích của mà không biết nó là cái đạo đức gì đây trời đất ơi ngồi đây mà mò hoài cũng không ra mà nó nằm nó úp nó, nó ẩn ở trong đó mà không thấy nó ra vì như vậy là bây giờ mình rối đầu này không biết thì như vậy mới hỏi bây giờ nhận ra như vậy thì biết nó cái đạo đức gì xin thầy dạy con để con nhận ra cho được cái, cái dạng đạo đức của nó để mà con nói cho đúng để khi mà giải trình án nó không sai bởi vì đáp án đúng là giải trình đã không sao vì nó là cái đề tài đề bài để cho mình làm một cái bài luận sau này nói những cái giải trình đó các con hiểu chưa cho nên mấy con hỏi là rồi cách thức mà xả tâm mấy con cũng hỏi chứ mấy con không hỏi không biết đâu mà xả rồi rồi thầy ra đâu thôi bây giờ thì ừ, xin chào mấy con thầy ra công việc nữa chúng con cảm ơn thầy rất nhiều xin chào mấy con năm mới chúng à, con xin thầy mạnh khỏe ừ, mà giờ không chúc thầy cũng phải mạnh khỏe không <laughs> mạnh khỏe thầy bỏ thì đi <laughs> thôi rồi thầy chào mấy con